giới thiệu với các bạn là cái máy à, số tự động à, xe ga 100 à, 200 à, phân khối à, có số tiến lùi các bạn nhé. Máy này là máy à, 200 dung tích 200 à, hộp số tự động. Hộp số tự động à, dạng như xe ga Ablet à, kiểu kiểu như vậy. Thì à, đây là cái bộ số tiến lùi của nó đây. Đây, trước này số mo này và số lùi này đấy cách sang số ấy thì à, chỉ cần như này thôi đấy đây là số mo này đây là số lùi này rất là dễ sang số thì à, các bạn à, dùng để làm xe gì thì rất là tiện lợi ô tô hay là hai bánh con này thì có trọng lượng là 31 kg nhé trọng lượng tịnh của cái cục máy này là 31 cân ngoài ra thì còn có tất cả các phụ kiện như bô xe bộ dây điện mobinicele và lọc chế hòa khí các thứ là đều có đầy đủ làm mát bằng à, không khí nhé có khởi động phụ đây có củ đề đây đề đền đề khởi động nổ đấy, đấy. thì uh, các bạn uh, có thể tham khảo thêm về cái dòng máy này bị cả nước bị tổn thất tại căn bệnh như hiện nay là siêu phòng bởi vậy bên cạnh